Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Thì à, tại bây giờ đang buổi tối các bạn ngày 24 tháng 10 năm 2019. Thì uh, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh cho cầu Minh Tú. Chúng ta lâu lắm rồi chúng ta lại gặp nhau các bạn ạ. Cái kênh của mình thực ra nó, nó bị khóa các bạn nhé, nó bị khóa nên là không thể lên nổi được. Tại vì vi phạm pháp luật liên quan đến là uh, số số miền Bắc thì chúng ta gọi là lô đà đấy các bạn. Thì uh, nó bị khóa lại thì hiện tại hôm nay đó là ngày 24 tháng 10 năm 2019 thì mình đã quay trở lại chốt số trên YouTube đồng hành cùng tất cả các bạn trên YouTube và đặc biệt ngày hôm nay của chúng ta đó là 74 các bạn 74 chúng ta mới về từ mới hôm trước mới hôm trước đó là hôm thứ hai 74 thì hôm nay thứ năm lại 74 như này thì cũng khó chơi các bạn ạ đặc biệt mà quay như kiểu lô tô hôm trước cứ rơi đại như này thì cũng khó các bạn ạ mình tuy nghỉ không chốt trên YouTube cho tất cả các bạn tham khảo nhưng ở trên Zalo nhóm thì mình vẫn đồng hành cùng các bạn hôm nay thì thất bại hết các bạn nhé lô tô chốt cho các bạn 2442 song thủ thì thất bại và đặc biệt thì hôm nay mình chốt cho các bạn đó là bộ 01 rất kết cái tổng 16 ngày hôm nay và hôm nay mình bắt song thủ đặc biệt cho các bạn đó là 56 và 65 hai con đặc biệt của tổng 1 thì nó về đúng đầu các bạn chúng ta chơi đít thì nó về đầu rất là tiếc hôm nay chúng ta cả lô tô đặc biệt chúng ta bị thất bại hôm trước trước cho các bạn là 34 thì cũng lô tô song thủ 34 thì được ăn và hôm nay là 7887 và đằng này là 4774 thì chúng ta ăn được ba nháy và hôm trước thì mình không không, không nhớ mình vẫn đồng hành của các bạn tuy không youtube mình không ờ, lên chốt số cho các bạn được nhưng zalo vẫn hoạt động các bạn nhé thì hôm nay chúng ta đã bị thất bại ở trên zalo ngày mai mình sẽ cố gắng lên lại cho các bạn chúng ta ăn à, hai ba hôm mà biết là năm sáu nháy thì chúng ta hy vọng chúng ta hôm nay các bạn vào vẫn không bị thua thì trước khi vào buổi chính như mọi hôm như trước thì mình kiểm tra một chút phần lô tô một chút các bạn nhé lô tô của chúng ta thì hôm nay hai nháy thì cũng rất là nhiều đây 04 và 07 và hai nháy này 19 và hai nháy số hôm nay quay rất đào nhưng chúng ta không được ăn ở trên Zalo trên nhóm 92 nháy và đặc biệt 74 chạm 7 chạm 4 lẻ chẵn tổng 1 các bạn ngày mai không biết liên quan nhau không hôm nay mình có cặp xiên cho các bạn đó là 16 61 và 4 cặp xiên cho các bạn là các bạn à, chơi à, tham khảo 16 61 và 2442 thì chúng ta thất bại có 16 thôi nhưng mà không có 24 hoặc là 42 thì chúng ta được cặp xiên chúng ta có thu nhập một chút thì ngày mai đó là ngày 25 các bạn tháng 10 năm 2019 thì mình chốt số luôn cho ngày mai cho tất cả các bạn một chút lâu lắm rồi mình quay trở lại chốt số cho tất cả các bạn tham khảo trên YouTube thì hy vọng ngày mai chúng ta là sẽ có thu nhập cho tất cả các bạn tham khảo ở trên YouTube nếu trùng máu các bạn. Bài thù ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo đó là con 51 các bạn nhé và chúng ta lót bây giờ chúng ta chơi chơi phải lót vào các bạn lót đó là còn 35 các bạn nhé và xong thủ lô ngày mai đó là 37 và 73 riêng cái đặc biệt ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo cái chạm các bạn chơi đặc biệt các bạn có thể biết là cái chạm là cái gì chạm ngày mai đó là chạm 05 cho tất cả các bạn tham khảo tức là sao chạm 05 là 36 số các bạn nên dàn nguyên chạm 05 là 36 số cho các bạn tham khảo các bạn nhé cho ngày mai đó là ngày 25 tháng 10 năm 2019 các bạn trùng máu với các bạn trùng máu với bạch thủ con 51 hoặc là con nót 35 hoặc là song thủ 3773 thì các bạn có thể tham khảo ở trên YouTube cho tất cả các bạn cho ngày mai đặc biệt của chúng ta ngày hôm trước đó là ngày thứ tư về 53 53 thì không liên quan gì đến hôm nay là thứ năm 37 thì về là 53 thì có liên quan hôm nay không liên quan chắc ngày mai cũng không liên quan gì thì mình bắt cho các bạn đó là cái chạm 05 cho ngày mai để các bạn tham khảo cho ngày mai lô tô chúng ta hôm trước thì quay cũng hơi ảo một chút nói chung là các bạn xem thì các bạn nhiều bạn xem thì à, cũng biết nào nếu các bạn chơi lô tô thì các bạn nhìn cái bảng đặc biệt nào ví dụ như hôm nay đặc biệt về 47 thế này là ảo các bạn nhé hôm trước đã ra rồi thứ hai cách cách hai hôm cách hai hôm thì lại ra là, là 74 ra 74 các bạn ạ 74 thì ngày mai ngày mai đó là ngày 25 tháng 10 năm 2019 thì mình có chốt cho các bạn bạch thủ và lót và song thủ cho các bạn và chạm đặc biệt ngày mai cho các bạn thì uh, lâu lắm mình quay trở lại chốt số cho các bạn trên YouTube thì mình vẫn luôn ký trước trước cả tất cả các bạn là chúng ta ngày mai chọn lọc ra những con số là tỷ lệ cao để chúng ta chơi còn hy vọng là chúng ta cuối năm đến nơi rồi các bạn ạ các bạn ờ, chơi số số chúng ta đừng có âm mà rất nhiều thì rất là mệt mỏi các bạn nhé như bản thân mình vậy thôi trước mình chơi bị âm vào thì cũng cuối năm rất là mệt mỏi chúng ta phải lo toàn từng tí một còn số zalo nhóm này các bạn 0868 302 096 dù mình vẫn không lên YouTube chốt số tất cả bạn tham khảo được nhưng mà trên Zalo nhóm mình vẫn chốt cho các bạn toàn thể anh em cho chúng ta thì thời gian vừa rồi thì rất nhiều bạn à, cũng cảm ơn mình là đã vào bờ an toàn thực ra chúng ta như mình đã nói rất nhiều nếu các bạn theo mình hoặc là theo dõi kênh hoặc là trên à, Zalo thì mình vẫn nói các bạn chúng ta chơi làm sao là để có thu nhập từ số chứ không bị ảnh hưởng về đến kinh tế gia đình nhiều quá thì ngày mai vẫn là ngày làm việc đó là ngày thứ năm thì mình vẫn luôn kính chúc các bạn là chúng ta có một ngày làm việc luôn thuận lợi và an toàn trong công việc và các bạn mình mới quay trở lại kênh chốt số và đồng hành của các bạn thì hy vọng các bạn là xem kênh theo dõi và ủng hộ kênh đó là ấn like hoặc chia sẻ hoặc comment ở dưới thì có gì mình sẽ trả lời các bạn hàng ngày và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé kính chúc tất cả các bạn là chúng ta có buổi tối của ngày 24 tháng 10 năm 2019 luôn vui vẻ và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại các bạn